Chị Google. Bắt đầu đọc bình luận. Đó ừ. ngồi lên đấy à? Nó ngồi dưới mà. Đang nó ngồi dưới không? Sterling equipment devoid of curses or demons. A pleasant fluke. You're missing all the fun! Giật lát quá ha, à, giật lát anh em, anh em xem có giật lát quá không? Why do they challenge me? never ends well. practice kindness. Foes are among us. Our armor is whole again. Đánh nó kiều Duyên Anh Có giật lát quá không mọi người? Để mình biết mình chỉnh có hình xuống Rồi rồi chỉnh lên cao What I would do for a spool! Oh, out of those so soon. dry tới lúc đồ mình rồi chứ các bạn Lovely, as if freshly hammered and locked. as if freshly hammered. Bữa nay buổi sáng này, bữa không đợi là chiều buổi tối nó liên minh buổi sáng đấy. À, chưa đến Naraka vì vẫn còn thiếu video cái này. The shadow will shortly begin to spread. My injuries afflict me no longer. cái này ra buổi trưa đếm có view đủ quá nhận quảng cáo em này nhưng mà like em này đếm có view giờ sao vậy The shadow begins. The enemy is near. freshly hammered and locked. for my vengeance is not yet Death awaits those. Rồi, đi đi rồi. Nó còn nhiều. Đúng rồi, hay quá. Một thằng. rồi chết mẹ đi về suốt rồi bảy ba hàng luôn đi mẹ mình hết sang luôn rồi ác vậy ta such a way. Mà đã sung quá không? Nào là mình cái đấm nó chết, không kịp ngát không? Vẫn còn 19 điểm Cái này nó lại anh em không biết cái này game gì cái này khá là hay nhưng mà hắn hơi bị hắn hơi bị block không thật ra không phải hơi bị block mà bị block phải luôn à, em hay quá trời hay ha giếng ở luôn đẹp vừa đẹp vừa hay nhưng mà nhưng mà là bị block quá là người ta thuê để PR em này đã thế mà mình like cũng đéo có view đủ mẹ không biết PR gì like không có view làm sao mà được like không có view không biết PR kiểu gì luôn nha khoảng một tiếng rưỡi nếu mà không có view thì off We are unique. thể loại game ờ, tương tự như PUBG có một cái bản đồ như này xong cái nhảy lên các bạn nhảy vào các bạn đồ xong cái lúc đồ lúc đồ xong rồi đúng nhau ai còn nóng cuối cùng thì được có một thế thôi đơn giản thay vì chỉ bắn nhau như bên bên PUBG thì thì bên này nó sẽ kiểu như nó sẽ có đâm chém nhau nó dùng vũ khí cận chiến là ha chém rồi combo các thứ xong rồi xong rồi còn có cả kỹ năng nữa có kỹ năng ờ, kỹ năng ultimate có một cái ultimate với một kỹ năng phụ nó là bản tiến hóa hơn của Pepsi nhưng mà nó lại không hiệu quả bằng Pepsi lúc mới ra hoặc là có lẽ cái dòng game cái dòng game bắn súng sẽ nó sẽ dễ tiếp cận tới người chơi hơn là cái dòng game kiểu kiểu fps như này à, tính ra mấy dòng game kiểu này á đâu có tiếp cận với người chơi máy đâu nhỉ hồi xưa có gọi game uh, game z à game z thời điểm đó cũng có nhiều người chơi nhưng mà game z nó cũng kiểu là bắn súng là chính thì anh hello hiện tại luôn mấy game bắn súng nó dễ tiếp cận người chơi còn mấy game kiểu kiểu cái này khó nó quá khó thằng cái Gen Z hồi xưa hắn cũng hắn cũng không yêu cầu cấu hình cao lắm Duy Lê, nói thẳng ra chúng nó thích chơi game mì ăn liền cơ gameplay hay nhưng kiểu kiểu có. Ừ, mình lúc đồ Material riches. How fortunate. Nhặt tím kìa, nhặt kéo tím không? Your enemies tài Giáp tím luôn Giáp tím nè Mấy đồng chí ơi giáp tím Quá hàng đồng đội bắn dốt vậy sợ Giáp tím à, mà không thêm lúc random tìm đồng đội random chứ không có ghép tìm và ờ, chơi liên minh à, chơi liên minh đấy chưa là chơi liên minh có thằng tim hả ta hồi nãy mình thấy đông lắm là bạn material riches mẹ cũng vàng fortunate trong đồ này nó còn có phẩm chất đồ với điều kiện của game võ lâm đó nè là đồ vàng là vip pro level nhất sau đồ vàng là đồ tím đồ tím rồi tới đồ xanh đồ xanh rồi tới đồ trắng đồ trắng là cuối nhất mà hầu như là đồ vàng rất là khó kiếm đồ vàng giống như kiểu hiếm lắm thế nên là đồ tím là vip nhất rồi mấy thằng mà mở ra cái giáp tím thì gần như là gần như là bất tử khó mà có thể chết được lắm giáp là nó sẽ kiểu nó tăng giống như kiểu cái máu k 2 giáp thêm k 2 nữa là chắc còn mình sẽ có hai k tư k tư là năng giống nhiều nếu gặp cái giáp trắng thì chỉ có khoảng đâu đó 600 hay là 800 gì đó thôi thì gần như mà bk với nhau thì mình hơn mà cái chắc thì giống nhau nha mẹ biết nó nhảy đâu nó nhảy đâu chứ nó còn có mỗi lầu khí nó kiểu nó khác nhau như này này cái này là cái thương đó này là cây côn mẹ mỗi cái vũ khí nó thể có đòn đánh khác nhau này đánh thường đánh thường thức lên đập xuống rồi à cơ chế vũ khí nó rất là rất là kiểu đa dạng đại vũ khí nó nó nhạy đâu thế ngoài trừ đòn đánh thường như này ra chúng ta ngoại trừ đòn đánh thường kiểu đánh như này là đòn đánh trắng đó, ờ, cái này là combo này cái này cái này là đòn đánh đặc biệt ha tôi cho cái này này không có chơi thì chơi cái này này vip pro nó một không chơi thương cái thương khá là sida Á hồi nông chơi cuồng, chơi cuồng hơi khó chơi tí Sterling equipment devoid of curses or demons? A pleasant fluke. Cái này đi lúc đồ Về chế quả là. Look at this. Make for this region instantly. Our foes approach. its function again. Awakening! team của nó sẽ có khoảng ba người nữa. thì vừa rồi là mình vừa mới clear một team luôn á. Have Một team là có ba người. Chứ vừa nãy vừa BK là vừa đập chết một team rồi đó. cái này là rút đùa My weapon is restored. Cái này có hay dép không? À, cái à, này có hay dép <laughs> Nó còn có mua đồ rồi ha Go here. Nó vừa mới đấm chết một team mà Cơ chế của nó là team team 3 Tức là mình sẽ có hai hàng đồng đội nữa Thì tất nhiên là người ta cũng sẽ có team 3 Thì và giao tranh là sẽ kiểu 3 đấm 3 Vừa nãy là mình vừa đấm chết ba người rồi đó ví dụ di chuyển xa là mình sẽ dùng dây còn bình thường mình sẽ chạy bộ chạy bộ như này chạy bộ dùng dây để đua những cái địa hình khó khăn bùa tiền bé đâu mua bùa 15 ngàn nó bị điên rồi Go Thế là về tính này được A soul altar. Rồi cái này, cái này nào cái là đòn lửa này tức là ví dụ như mình bình thường đòn đòn xanh thì mình chém gì cái đòn này đòn đặc biệt chém cái đòn đặc biệt nó sẽ dùng cái đòn đỏ để hắn đỡ được mà nếu hắn đỡ chúng cái là mình sẽ bị rơi vũ khí và hắn sẽ đâm mình cái nói chung là đừng để bị đỡ và nếu mà bị đỡ là sẽ bị bị đam rất là đau đòn trắng bình thường là có thể bk được hết còn đòn xanh là đòn đặc biệt thì gây nhiều đam hơn nhưng mà đòn xanh là có thể dùng đòn đỏ để đỡ I see something that may be of use. Converge on my chạy về đâu cái này cũng có thính tất nhiên là hoặc là thể loại game battle battle, battle royale sẽ có thính mà anh chơi thì kiểu gì nó cũng có thính cả. thính là nó sẽ chứa đường ngon enemy at close quarters. We will attack our enemy. I am being attacked! Rồi Dịp mẹ mình vào bồ đó, mình chiêu phút mẹ rồi Why are you attacking me? Đi rồi, anh em ơi, vào quá rồi, đi mẹ rồi. Cái này là chết rồi nè. Cái này ngồi đời nhìn đồng đội lắm. Nhưng mà có lẽ quả này đi rồi. Vào vội quá mình lăn mình chết chưa kịp làm gì hết. là nít nhận nhiều <laughs> chơi á bóp tim ác vậy luôn đi mà đợi đi rồi sắp chết chưa kịp làm gì luôn à ra ca chơi vui vui khẳng định là vui vui hơn so với liên minh nhiều nhưng mà không hiểu vì sao gọi là thằng đét hết chết rồi nè chết rồi là làm bắn mới <laughs> chết này là làm món mới <laughs> biết sao vậy chết là chết là làm món mới à Yes, they're real. Đó là tướng của nó này. Mỗi con tướng nó sẽ có một kỹ năng phụ, một kỹ năng chính. Đây là con tướng của mình. Trời ơi. Quá là chiến thần. Ác chiến. Hắn có tập còn uh, 12 con tướng à. Yeah. Dạ. Mỗi một con tướng đều có skin riêng của hắn. À? Đổi qua chơi GTA đi anh. Anh không thích chơi GTA. Anh thật sự không thích cái game GTA. Đụng quá game gì như lửa chùa, skin. Ừ. mình thực sự không thích GTA 5 lắm à không hiểu sao rất nhiều người thích GTA 5 chứ mình không thích GTA 5 You may have my power. What up? Biết đấy là cái giờ này không có tiếp cận view của Nanaka được rồi. Chắc là sẽ chuyển qua live buổi chiều lên Nanaka không biết có view không? Khó rồi. Mình bắt buộc phải like cái này được khoảng trên 50 view thì mới có chỉ số được á. Cái nhìn chỉ số như này nói như này quá là đau thương Chắc là lai khoảng một tiếng rưỡi định hình như này có thể like tiếng rưỡi tiếng rưỡi mà không lên view được thì thì thôi cứ sao vậy thế mà hôm bữa mình thấy mấy ông kia like buổi trưa có view à không phải buổi trưa mà là buổi chiều người ta lấy cái này khoảng một giờ chiều có view lắm đây là cái bản đồ bộ số 3 này là bộ team ờ, à, nhảy xuống lúc đồ thằng nào có đồ trước là chém thằng còn lại thằng nào có đồ trước là chùm material riches, The fight is over here. Sterling equipment devoid of curses or demons? A pleasant fluke. devoid of curses or demons, a pleasant fluke. Sterling equipment devoid of curses or demons, a pleasant fluke. This should prove useful. I have marked that the relevant mine. object. Why did I look at my map on the game vào một bữa được cái kiếm vàng đúng là kiểu cho mình đẩy game này luôn Our first watch. vào mà mở ra được cái kiếm vàng này như kiểu <laughs> bố mày bố mày xin cái game này vũ khí mà vũ khí vàng là gần như là biết nhất bọn game biết nhất bọn game này rồi cái tay ăn cứt rút đồ ác luôn thì đây it may perform it its function again. Our armor is whole. does not to be this time! cửa này thì Now it may perform its function again. chạy xuống ở cái khu đông đông một tí là người quá trời người luôn ha of course chỉ được có hai thằng một hạt nhất nếu được hai thằng kiểu cái này là cái như kiểu hồi xưa mình mình coi ở trong trong phim kiếm hiệp thì nó là kiểu như tới mà bỏ phố là kiểu thứ Bùi Ngọc, hello anh. là Bùi Ngọc, hello anh. Anh em thấy màu xanh xanh vào kia không? Cái đó là khu cấm kỹ năng. Tức là tại cái khu đấy là không thể dùng Ultimate với lại kỹ năng ép được. Nhặt tiền có người bán đồ mấy bài cho TV giáp tiếng dễ chơi điện tử Được mạnh cầm một món tiền không thằng nào mua được cái bùa Cái bùa mà trùm này I have marked the relevant object. Cầm một món tiền không thằng nào mua được cái bùa Cho nó cái này này Thằng trên thái đao cho nó cái này mình lúa này Cầm đồ cho lắm được tí là đánh ngu 40 triệu giết mẹ Go here. Nó có ngọc nè. Ngọc xanh là ngọc bình thường. Ngọc tím là ngọc biết và ngọc xanh. Nó chỉ có ờ ờ ngọc giống như kiểu item luôn. Trắng rồi tới ngọc xanh rồi tới ngọc tím rồi tới ngọc vàng. Lại ngọc có ngọc vàng đó luôn. vàng dành cho riêng một vũ khí my side, fools. Attack our enemies, or I shall make Time for peace and prayer. I will remember. Awakening! I found something. Oh. Này Never, mẹ tấm cho cái đầu tôi luôn Never. Consider yourself under my protection for the moment. The Training for your grave was my worthiest challenge yet. My injuries afflict me no longer. I found something. người You have our gratitude. Nếu vàng là đồ và đồ mua You have our gratitude. My weapon is restored. Our foes approach. under my protection. Oh, you have our gratitude. Your assistance is needed. Consider yourself under my protection. its fun. chết cái là cái đường đi đánh đường chết cái là cái đường đi khó chịu quá luôn in someone's debt I suppose you expect gratitude being in someone's debt Consider yourself under my protection for the moment. Our armor is whole again. protection for the moment. Our armor okay. is whole again. My injuries afflict me no longer. regret. Dustin's dead. Behold, my weapon is reforged anew. freshly hammered here. The shadow will soon spread. Check it. Here. The shadow here. spreads. My wounds are sealed. Being in someone's it's here. I am restored. One day, perhaps, I will be more. Lovely. As if freshly hammered and wrought. You foes approach. Now it may perform its function again. nói thì tình mấy lần mười lần rồi đánh gần chết nữa người một mình vẫn rất ok A lucky find. anh Antimax của luôn đó là là là là lôi cả team đi cái kiểu rơ qua My weapon is restored. protection for the moment. My weapon is restored. dưới kia làm rồi hết chết mẹ mất thế lên nó lên mẹ à việc tình đéo việc làm gì các bạn thấy luôn Hello, lửa đánh được ha Mình con lửa này làm hai phát Nguy điểm 23 điểm Liên minh chiều à Chiều đánh liên minh sao ha Chiều buổi tối đánh liên minh Hmm, mà chắc là mình vẫn sắp nghỉ em rồi nếu mình like tiếng hồ bằng view không vào thôi mình nghỉ là tiếng hồn mà view không vào thì mình sẽ nghĩ mình không like nữa You may have my power. Bạch Kim luôn. Whatever that is worth. Má skin con lồn là gì Nguyễn Khải, ơ kìa sao nghỉ? Lại có view đâu mà lại làm gì? Lại cái này không có view nữa rồi, khó ghê ha. Không còn miếng view nữa mọi người. <laughs> Ác vậy trời. Hôm bữa lái còn được 50 view, giờ lại nếu có miếng view. Giờ nãy vlog không? Let us bring Osaka 25 con mắt Cái này cũng bị plot ác không? Đây là bản đồ ha à. Đó Cái này là một những cái khu màu vàng Tức là những cái khu mà nó sẽ có nhiều đồ Những khu trắng là những khu bình thường ha này là mình sẽ có một tim nhảy hai tim nhảy nói chung là cái đếm số lượng mà ba sáu chín chín chín tức là sẽ có 18 ngàn nữa vào cái khu đó Long Nguyễn, anh giả bộ ấn nhầm thoát game xong đăng nhập liên minh thì con mắt lên đó anh. Giờ không có mắt lên, chạy sang khác rồi. This should prove useful. shall make you regret it. Why do they challenge me? It never ends well for them. Material riches. How fortunate. to unsheath. Broken. Broken. luôn hề biệt mãn mình còn máu dí mình đánh Now it may perform its function again. Behold, my weapon is reforged anew. Our armor is whole again. chớp chớp chớp Nguyễn Khải Combo giống Lý Tiểu Long Anh Mày vô lái, vô lái đi mẹ I am restored One day, perhaps, I will be mortal Join me. Lovely. Long Nguyễn, anh Sơn thử bay nhảy giống trong game cho viewer coi đi anh. Cái này nó không game Lovely, as if freshly hammered Lovely. As if freshly hammered and locked. Không biết rồi. Nguyễn Khải, ý là làm thật ngoài đời đấy anh. Mặt người à, à, à, lộn ruột. cái mẹ dính mẹ cái bạn cửa rơi xuống trón Now it may perform its function again. lúc dài đó là có mấy cái bạn cửa. Rồi, chướng mạng luôn kiểu vậy là kiểu chướng. đánh nhau mà nhận nhiệm vụ mấy ngu bị điên mà. gì gì không em không đồ bị đánh Now, lovely weapon. In blood. Your assistance is noted. Our armor is whole again. This broken toy can hit nothing in its current state. Nó luôn ghi chết cái thoát game kìa đủ quá, đồng đội cái đéo vậy. đéo trúng Lùn đẻ ra mình mỗi thuốc ghê Đi lạ chết mình không thoát game luôn anh em Không thoát game là mình không cứu nó được luôn á Bình thường ví dụ chết là mình sẽ tới mình cứu nó ha Nó thoát game là hết cứu luôn, thoát game là Ê đi kiếm một tí rồi một con giáp không biết một con giáp Our armor is whole again. Our armor is whole again. lovely, as if freshly hammered and wrought. Our armor is whole again. nói cho người ta đến thế ta thôi điên chứ cái gì vừa thôi ý mẹ nhìn đồ họa xuất sắc tôi think I'll bị the lot. Leave luôn, Converge on my marker Wow, là chết cả tuyệt vời. attack our enemies. Join me. We're stronger together. What a humble thing the grave is. Mày luôn. Giàu nha. Giàu luôn. Nào lúc vô đếm cho ác đi. here. Các hết giáp rồi. Ready to hết giáp rồi. bạn. As it freshly hammered and wrought. Now it may perform its The shadow will shortly begin to spread. Hai tiếng thì đi. hết máu hết giáp rồi mở nào mình phát hiện chết <laughs> được quá bạn này mà bị giết mình được dở lovely weapon instead of rust you shall bathe in blood My weapon is restored. mẹ luôn trời má thằng nó bị ngồi hồi vậy ta nó nó quen má nó không bự mày cái đâu á <laughs> nhánh vậy luôn đủ <laughs> cái đau vàng đủ Now it may perform its function thì game này ít view nhưng mà có tiền nhưng mà các bạn có view không có tiền nó bờ cái nó ăn nhanh vậy luôn thì chưa kịp làm gì cái lưỡng bờ mạng nó ăn nó mà còn bò lạc không nhỉ không làm nữa cả Nguyễn Khải, luốt non quét, mặt cười lộn <laughs> xộn. Các bạn là lúc non đang uống người nhanh rồi, mình có lúc non đéo à. Nó ăn rồi biết. Our enemies amass in the distance. Trời mất cũng dở luôn thì Đến nhà kéo tím lại à bro Bro C Đấy, mình phải dắt tím ở này nhặt được hồi sinh là đồng đội này góc <laughs> vua hồi sinh là đồng đội đồng đội tóc mẹ tiếng à Nguyễn Khải Cái này người ta bảo là ao trình Mặt cười lộn ruột We're stronger together. Attack our enemies. Đỡ. Đỡ. Never ends well. gì trong tiết nhanh vậy xin cái đầu này nha không biết chạy cái gì luôn đá này nó phải chui nó khỏi cái hộp đấy luôn nó đứng ở trong cái hộp đấy <laughs> đứng trong cái hộp người ta mua đéo biết chạy cái gì luôn đừng dán chỉ số à, view cái này có lại thêm mà không có view nữa tôi nghĩ ra nghĩ để chiều lại liên minh view thế này nó cắm vào lại thêm mình buộc nhập nó view đâu không cần phải đứng không cần phải cố chấp nè Nguyễn Khải tự xác mà nghĩa nghĩa nghĩa chiều ai liên minh khoảng mấy giờ là liên minh lại nha trong rồi cái lịch trễ không thôi là quên à, 2 giờ 50 2 giờ 50 like liên minh thôi mọi người hàng 10 lúc 2 giờ 50 ba nay ba nay